011042 đây là nội thất của bếp đây tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại test những tính năng của bếp để các bạn xem bếp này có mặt bếp là mặt sơn thôi bếp có linh kiện đầy đủ gồm có nắp khói một cặp dầu để gấp kim nếu các bạn không có vòng này thì các bạn không gắn kìm được nha ngoài ra thì bếp cũng có hai cái đầu chia lửa làm bằng nhôm nguyên khối và có nắp bực làm bằng tí nắp đây đó cũng có cặp kiềng luôn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 không có nên sử dụng những loại pin này khi mà các bạn đã sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa chúng ta đang lớn mà đột nhiên giảm nhỏ lửa lại như thế này không tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta bếp bên phải của tôi vừa mới khóa ga nè đây bếp đã khóa ga dù công tắc còn đang mở tính năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi thành công bếp bên phải đây thì để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn giúp cho các bạn sử dụng bếp này một cách có hiệu quả và tiết kiệm hơn thì chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm cho các bạn một viên pin sạc như thế này thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc của nó là 16 tiếng thì nó sẽ đầy khi mà các bạn sạc đầy các bạn cũng có thể sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng sau khi bếp thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi của bếp bên phải xong tôi sẽ test pin sạc cho các bạn xem bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga luôn khóa ga bếp khóa ga khi đặt đến nhiệt độ là khóa ga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 vì thế kèm với đó chúng ta sẽ có một à, đây viên sạc này sẽ không tắp lừa vào được vì thế sẽ kèm cho các bạn một cái thanh lò xo như thế này để tăng chiều dài cho viên pin các bạn vẽ hơi cao một đầu của lò xo lên pin kia cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương của nó sẽ có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn móc lò xo như thế này đây cố định nó như thế này sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai dấu ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài các bạn lắp theo đúng như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép của hộp pin